ở vùng Trương Mỹ và vườn bưởi này ờ, đã dùng phân Silic trong nhiều năm qua của nhà bà Lê Thị Minh Hồng à, trên cái vườn bưởi mà có khoảng 500 cây và bao gồm là có bưởi uh, diễn rồi bưởi da xanh và có cả bưởi đỏ nữa nhưng mà bưởi đỏ thì đã được thu những cây bưởi đỏ như thế này thì đã được thu vào tầm tháng 9 rồi các bạn ạ và sau đây thì chúng ta đến với uh, bưởi diễn đây ạ các bạn mời các bạn có thể chúng ta vào sâu trong cây để chúng ta xem xem là cái, cái vườn những cái cây bưởi này xanh như nào ông mời bà vào đây ạ thưa bà là với những cái bưởi này thì nó có khoảng bao nhiêu quả trên những cây này bạn quay bạn có thể quay vòng tròn để cho mọi người nhìn thấy nó có khoảng bao nhiêu quả trên chắc là khoảng 150 à, quả gì đấy 150 quả tôi nghĩ là không hết tại vì nó đây những cái chùm như này đã có vài chục bà rồi đấy những cái chùm cao như thế đấy thế và vâng, cây bưởi này thì có tuổi đời là bao nhiêu năm ạ à? hơn chục năm khoảng chục hơn năm. chục năm vâng chục năm vâng. thế và um, hôm nay này ngày âm lịch hôm nay là ngày <laughs> hôm nay dương ờ, là ngày 21 này tháng 12 vâng dương lịch là ngày 21 tháng 12 năm 2020 và trên bưởi vườn bưởi diễn à, với tổng lượng là 500 cây ở địa chỉ là xóm Hữu Mỹ, thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Xóm Hữu Mỹ, thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Trương Mỹ, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Và à, trên cái vườn bưởi này thì à, tỷ lệ sai tương đối là đồng đều các bạn ạ. Đấy. Và mình có thể tiến sang một vài cây khác tôi đã ờ, thu về nhà mấy nghìn quả rồi vâng và ờ, bưởi này đang giờ đang bán giá bao nhiêu ạ tôi bán 20.000 quả 20.000 một quả vâng ừ, để xem là cái chất lượng bưởi đây như nào thì chúng ta sẽ đến với những cây bưởi khác thì các bạn theo chân chúng tôi nhé trên vườn bưởi này thì mình đã chăm bón như thế nào sau khi ờ, thu hoạch xong thì tôi có bón mỗi cây một à, hai cân lân nửa cân kali với để à, một cân silic vâng và phân gà ừ. một cây bao phân gà hoay mực một bao phân gà thì mình cứ đẩy như này thôi không tao phải tải ra mà à thế à? Ừ. vâng với lại à, cho nửa cân NPK đi vâng tức là ở đây là mình cũng đi theo cái hướng hữu cơ phải không ạ ừ vâng thế sau khi ờ, đậu quả thì à, cũng ờ, sau đấy đến gần ờ, khi mà gần ra hoa thì cũng phun cái silic gói vâng. vâng đây trước khi ra hoa thì cũng phun cái gói phân này vâng sau khi đậu quả rồi mình pha với tỷ lệ nào mỗi gói này là 60 lít vâng sau khi đậu quả xong rồi thì cũng lại phun vừa phun vừa tưới dưới gốc vâng. thì tôi ờ, phun với để ờ, tôi cưa ờ, pha cùng với lại đậu tương tôi pha cùng đậu tương rồi tưới à, đậu tương ngâm ủ phải không ạ đậu tương ngâm ngâm ủ tưới ngâm ủ xong rồi pha cùng với silic này vào để tưới vâng và cái này thì mình pha tỷ lệ là bao nhiêu lít nước ạ tôi cứ cho vào cái bể mà có đậu tương ví dụ như bể một khối thì tôi cho khoảng gần chục gói gì đấy vâng cắt vào đây cùng với này đậu tương vâng. tưới tưới gốc à. vâng đấy thì cứ khoảng có tức là một nghìn lít thì mình cho khoảng 10 gói ừ. và mình phun cho được khoảng bao nhiêu cây ạ cứ tưới vì đậu tương là chỉ có tưới thôi mà vâng, đấy vâng. còn nếu ta vào bể với đậu tương thì tưới vâng. bánh mình có thể vừa nói vừa đi sang vâng. cây khác ạ thế cứ độ khoảng ờ, nửa tháng hay một tháng rồi đấy tưới đậu tương thì tôi lại kết hợp pha vào chuối kết hợp như vậy thì mình tưới được cũng được khoảng ba bốn lần được ba bốn lần rồi đúng không ba bốn lần thế và trong quá trình thúc thì tức là sau đậu quả thì mình có bón thêm silic hoặc là NPK gì không ạ sau đậu quả thì ờ, cho mỗi cây khoảng ờ, cân NPK vâng với lại đầu tương tưới đậu tương tưới lá vâng thế thôi với thì ờ, cá ngâm cá ngâm tưới vâng, vâng. thế còn ờ, xin xinic sao mình có cho không xin xinic loại từ 5 cân thì mình có cho không ạ à, thì sau đấy cũng cũng có mỗi cây cho một cân nữa à cân xinic nữa thế tổng vị chi là có nghĩa là mình mỗi một cây như thế này khoảng có 2 tuổi. cân vâng khoảng 2 cân xin xinic tân phát bắc giang và à, vừa phun học tưới đấy vâng thì khoảng ba bốn lần đấy vâng ba bốn lần thế còn cái NVK thì mình cho khoảng một cân nửa cân này cả hai đợt là mình cả năm là mình cho một cân đúng không? à, mình cho một cân mà năm nay cũng chẳng cho vâng và cái năm nay không không cho NPK nữa. vâng thế cái lân lâm thao là mình cho hai cân lâm thao hai cân vâng thế còn đâu là mình dùng cái túi 300 gram Sinic này bà dơ cái cái thuận cái túi này ạ đưa đưa cái túi này dơ túi này lên để cho các bạn nhìn đây đây quay ngược lại được không? Đấy, vâng, cái túi này Đấy, thì mình sẽ pha với đậu tương Mình tưới cho nó là khoảng Cả năm là mình tưới cho nó khoảng độ 4-5 lần đấy Ờ, vâng. 3-4 lần đấy Vâng, 3-4 lần Thế và cái trên cái vườn bưởi này thì mình có giảm được cái thuốc bảo vệ thực vật không ạ? À? Cũng, cũng nói chung là tôi cũng không phun mấy Vâng, ít phải phun cả. không Ờ. Vâng, cho đến Vâng, đến nay thì vườn bưởi của mình đã thu được bao nhiêu quả rồi? Vườn à, này có ờ, đây tôi có ba vườn cơ. Thì vâng. vườn này của tôi có 100 cây thì tôi cái vườn này tôi thu là hơn 2.000 quả đang cắt để trong nhà. Vâng. Và sau đây thì bà bổ thử cho khán giả một quả xem là thế nào. đây là hai cái cành lá. Đừng đừng, chị từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. cắt hạt cả cành lá để nhận xét ạ bỏ Đây vâng Bẻ bẻ bẻ Bẻ thôi Vâng Đây các bạn này Có thể mình ra ngoài thì Hoặc mình đứng ở trong này đi Để cùng ánh sáng Đây Quả bưởi dáng cân chuẩn các bạn này Nặng lắm Nặng như đá luôn đấy dáng rất là cân chuẩn cái cuống thì nhỏ xíu đấy cuống nhỏ xíu màu mã thì vàng vàng óng rất đẹp à, rất là lặng các bạn này lặng lắm vâng à, sau đây đề nghị chị bổ à, để, để tôi thử động tác xem là cái dai cuống thế nào các bạn nhé đây các bạn này dai này dai này lắc thoải mái này các bạn này lắc thoải mái không dụng tức là cái phân này nó có chức năng làm dai cuống cho nên là nó hạn chế dụng quả các bạn ạ đấy và bẻ cũng khó đấy các bạn này đấy nặng chị này đây mình có thể để vào đây này hoặc là để vào đây mình đổ được chị cắt vòng vòng như kia mình tròn một nhóm khía khía cả khía này và vâng, khía đi vâng. màu mã vàng đẹp đây là nó vẫn còn xanh vâng vâng thu được cái quả này chưa thu được vâng quả vàng thì xíu để lấy cái đấy bóc bóc để để nó cuốn cuốn vào trong này đây cái cả cùi cả vỏ như này cũng rất mỏng các bạn này đấy cả cùi cả vỏ rất là mỏng <laughs> còn cái kia cũng hơi khó vẫn còn xanh à? vâng vâng chính nó phải có mùi thơm à thế ạ vâng đây các bạn này sau khi mà lột ra thì cái đây cái này nó nó là như thế này vâng đây cùi mới vỏ rất là mỏng như này các bạn nghiêng nghiêng hẳn như này nghiêng hẳn như này cho các bạn nhìn thấy để em bỏ bớt cái cái cùi của nó đi một tí Thank you. Đấy, nó rất là mỏng như này đã thấy tôm vàng lắm rồi đấy vàng. thơm lắm cái này mà chỉ gọt sơ một cái là nó sẽ vào đến đến đến đến đến quả luôn đấy và vâng. mình so sánh với cái quả kia so sánh với các bạn này tôi sẽ so sánh với các bạn này cho bạn thấy đây quả nước thái cũng nó bằng quả này đây các bạn này các bạn này gần bằng nhá đấy gần bằng đấy gần bằng tức là cái cái cái, cái, vỏ của nó rất là mỏng và chị chị tách ra giúp em con dao kia mình đừng đừng đừng mình đừng tách từng múi rồi mà để xem là cái múi nó có đều không mà từ đi chịu tách những bên đấy đi cứ để ra không được đấy mà. Vâng, đây tách như thế này chị tách đi vâng, đây múi rất là đồng đều các bạn này múi rất đồng đều này chị bừa ra, bừa ra. đây chị đây các bạn này đây các bạn muối rất là đồng đều này đây muối rất đồng đều này các bạn nhé Đấy, muối rất là dày muối nhỉ yeah. muối dày muối đồng đều và sau đây thì mình chụp ảnh cái này đi đây Đấy. Đấy như là một một bông bông hoa các bạn này Đấy, rất là đồng đều muối nhá rất đẹp muối đấy ừ. sau đây mình tách ra mình tách riêng đây chị lấy lấy mũi này luôn này tách để hạt nguyên hạt nhé chỉ bóc một bên thôi còn để lại nguyên hạt để cho nó đẹp bỏ đi nó sống giảm dạ, chị chị bóc thật để trả tung không nó tung nó còn xanh là mà nó nó vàng hay chín thì cái tép đây. nó sẽ vàng theo chị, chị... bóc lên thấy đây đây các bạn này cái muối nó dày muối mà tôm rất là mọng tôm đã đã vàng như này rồi đấy tôm vàng này muối mọng nước này ừ. muối rất đẹp muối dày muối tôm trông nó khô nhưng mà nhìn nó khô nhưng lại mọng nước và sau đây thì đề nghị ăn thử ạ mời các bạn nhé để xem cảm nhận xem là vườn bể này ngọt như nào không mời chị ạ ừ, tôm rất là đẹp tôm vừa tôm không to không nhỏ mời các bạn nhé rất là ngọt tôm giòn rất là ngọt các bạn nhiều nước rất là ngon cái này mà mình để khoảng độ nửa tháng nửa tháng nữa thì tuyệt vời nhỉ thì ăn như là mật ong ấy nhỉ ngọt lắm rất là ngon các bạn ạ đây ở đây thì quả là rất là đồng đều các bạn ạ nhưng mà vừa này khả năng là chị chăm chị chăm muộn cho nên là nó có vẻ chín muộn so với cái um, vườn trên đúng không ừ. có phải không ạ vườn này vườn này nó chín muộn hơn cho nên là muộn hơn nó vẫn còn hơi xanh này vườn trên là mình đã thu hái hết rồi phải không trên là um, 12 cũng thái mỹ rồi vâng nhũ rất là đẹp đây các bạn này những cái chùm nó sai như này và nóng chỗ này nó có mười mấy quả các bạn đẹp chồng ơi tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời đấy những cây này chị đã ta thu hái rồi à, những cây này đã thu hái bớt rồi ạ hái bớt rồi vâng. quả chín hai trước còn quả xanh hái sau dự định là trên 500 cây này thì bà sẽ thu được bao nhiêu vạn quả <laughs> không ờ, hiện tại thì mới có khoảng 300 ờ, cây ra quả do tôi đang chuyển sang một số cái giống bưởi nhiều loại bưởi vâng cho nên là hiện tại cũng chỉ có khoảng 300 cây à thế ạ vâng năm ngoái thì mình thu tổng được bao nhiêu tiền <laughs> cái đấy thì, <laughs> không biết rồi bí mật à thì đang bí mật chưa muốn chia sẻ các bạn ạ đây là hái rồi đây có những cái lốt cuống đây là chứng tỏ đã hái rồi đây này đây hái. cái lốt cuống này cắt rồi chỉ cắt à thế à vâng sau đây mình tiến sang những cây khác đi. cây này hái bớt rồi cho nên là cái tỷ lệ nó sai nó không còn nhiều quay ở nhà vâng, vâng. quay những bao tải nhà à vâng vâng hái đầy nhà rồi vâng Vâng thưa các bạn là đây là bưởi ngắt để chuẩn bị giao cho các thương lái Và trên cái vườn bưởi với 500 cây này thì bà Hồng đã ngắt như thế này Đã bán xuất đi được ờ, cả ngàn quả rồi nhưng mà trên đây vẫn còn rất nhiều như này Đang đến đây Đấy. Vâng. Ờ, nếu mua, mua số lượng lớn thì cái giá của nó có hạ hơn một chút không ạ? Nếu mà mua nhiều thì chỉ bán khoảng 16 à, 17 ừ, quả thôi. À đấy, các bạn nhé. Bà Hồng đã có một cái giá rất mềm cho các bạn. Thì nếu như bạn nào mà nhanh tay đăng ký mua thì liên hệ với bà Hồng và có thể liên hệ với tôi để tôi kết nối cho các bạn ừ, ở đây giá rất là mềm. Đây, quả mới như này, đây trong đó đang rất là đẹp như này các bạn này. Đây đây này bao đây này Đó. Vâng. bao này loại vâng. hết vâng. cái nên quả ấy này à, đây là bưởi đẹp đấy các bạn này đây các bạn ừ. đấy những trái bưởi rất đẹp như này đấy chị nhà đội em mới còn lên để giới thiệu cho các bạn đây các bạn này đấy. bưởi này dáng đẹp như thế này mà quả lặng như như đá luôn mà giá bán luôn là 16 17 nghìn thì rất là rẻ các bạn ạ thế nên là nếu mà khi mà vâng, đây các bạn này rất đẹp này bởi rất đều quả nhé rất đều này các bạn này đấy rất đồng đều mã rất đẹp như thế này đấy, đây. Đấy, đây rất đều rất đẹp như này đấy mà giá 17 mình à, 67 nghìn thôi mà chất lượng thì ngon tuyệt vời nên là các bạn có thể đến đây liên hệ với bà Hồng để chúng ta được mua những trái bưởi thơm ngon giá rẻ và à, chất lượng cao Vâng thưa bà là cái vườn này thì mình đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Tôi cũng chẳng biết giảm được bao nhiêu nhưng lại cái là tôi cũng không phun mấy Không phun Ít phải phun ạ? Ừ, vâng ừ, vì à, mình cũng độc hại những không phun ấy Vâng bà nhận xét là về cái tỷ lệ sâu vẽ bùa đây như nào không có sâu vẽ bùa không có à? đây các bạn này thì không thấy sâu vẽ bùa vâng không muội nhện có giảm đi không ạ cũng ờ, không thấy có cái nhện gì cả đấy trên những cây trong này tí nữa chúng ta vào chơi cây nhìn cây này nó phải được ờ, chắc là nó phải sắp chỉ 200 quả nhưng mà lá rất là đẹp đây bạn này đây. cây này thì chắc phải 200 rồi nó rất sai và đây máy quay làm một vòng để tôi cho các bạn không nhiều bạn cứ thắc mắc là tại sao cây bưởi bé như thế sao lại được mấy trăm quả thì bởi vì là nhiều khi góc quay không thể quay hết cả cây được mà sẽ quay từng góc cho nên các bạn không hình dung ra được là là cái ờ, nó sai mức độ nào và chúng tôi chỉ mong các bạn đến những vườn bưởi như này để chứng kiến là cái tỷ lệ sai quả như thế nào thì cái góc nguyên góc kia nó phải độ nó phải tới 50 quả thôi, nguyên một góc thôi thế còn lại còn trên cao lại những cái chùm lại còn ba phía góc sau nữa ba bốn góc sau nữa thì nó rất nhiều các bạn ạ đấy nó rất là sai đấy trong khi mà cây nó đeo hàng uh, ờ, 200 quả như thế này nhưng mà lá nó vẫn đẹp lá dày xanh bóng và ở đây chủ vừa nói là không có sâu bẹ buộc nó sai sai quả như mưa luôn rất là sai và những cây như này thì có tuổi đời là bao nhiêu năm ờ, vâng và ở đây tỷ lệ dụng thì cũng nhìn ở đây thì rất ít cũng cũng có được nhưng mà không không đáng kể cảm dạ ơn vâng. ờ, rủi vàng với châm nó dụng do rủi vàng nó tự không diệt cái rủi vàng vâng rủi vàng sau chúng tôi sẽ có bí quyết để chia sẻ với nhà vườn đây các bạn này có thể quay một vòng xung quanh cây để cho các bạn thấy này đây những cái chùm hai chúng bạn này. đây các bạn này tôi rung thoải mái không dụng nhé rung này tôi rung thoải mái không dụng các bạn này đấy đây này những cái chùm sai như thế này đẹp lắm những cái dáng quả nó rất buông buông lúc quả một quả một này buông rất đẹp các bạn này đấy rất đẹp bởi này chắc độ nửa tháng nữa thì nó sẽ chín hết vâng. ở đây thì chúng tôi có thể chia sẻ nhân đây thì chúng tôi cũng có thể chúng tôi chia sẻ với nhà vườn và với các bạn à, trong cộng đồng mạng về cái cách bí quyết để chia để xua đuổi chuối vàng bằng cách là chúng ta lấy những cái lấy những cái cái cái rẻ lau xe của những gara ô tô và sau đó thì các bạn quấn cái xả cái xả xả khô ấy quấn vào bên trong cái cái cái cái cái, cái rẻ lau cái xăng nhất đó rồi ta đốt ở trước đầu gió đốt đầu gió thì khi mà cái ví dụ đầu vườn này mà là đầu gió thì mình đốt ở đầu gió mình làm hai ba cái mồi mình đốt lại thì rồi vàng nó sẽ bỏ đi hết đấy và cứ khi nào mà thấy rồi vàng xuất hiện thì chúng ta lại làm như vậy thì nó sẽ giảm được cái rồi vàng rất lớn các bạn ạ là một hai là ngoài ra thì chúng ta có làm thêm những cái bẫy thì cái bẫy ruồi vàng thì các nhà vườn đã thực hiện cũng rất nhiều có lơi thì thì thì, thì rất là thành công nhưng có lơi thì lại làm chưa thành công cho nên dẫn đến là bưởi của chúng ta vẫn bị dụng dụng hàng loạt có nhiều vườn dụng hàng loạt nhưng mà chúng ta làm thêm một cái bí quyết nữa là làm xua đuổi ruồi vàng bằng cách là lấy cái cái ờ, cái rẻ lau của ờ, dầu nhất của gara ô tô và chúng ta cuốn xả vào chúng ta đốt ở đầu gió thì chúng ta đốt ở dưới gầm này này thì cái cái khói mù mịt vào thì cái ruồi vàng nó rất kỵ với cái mùi đó và nó sẽ bay đi thì cái phương pháp này các bạn cũng nên chia sẻ cho mọi người để, để ờ, chúng ta hạn chế được cái bừa dụng ừ. Thế thì năm nay tôi phải áp dụng xem vì năm nào cũng dụng rất nhiều về ruồi vàng vâng rau sẽ hạn chế cây đã phải rộng mất eh, hai chục quả rau dưới bàn chân ấy vâng rất là như vậy thì nó cũng rất là đáng tiếc nhà vườn đấy đây những cái mẫu mã quả này nếu mà lửa tháng nữa thì đẹp lắm các bạn này đây này sai này cây này chắc chắn là phải 200 quả rồi là sai rất là sai như này đan thưa bà Hồng là năm nay bà có hài lòng với cái vườn bể này không ạ <laughs> bà hài lòng chưa ạ cũng tạm tạm cũng tạm tạm thôi mà mong muốn của bà là gì ạ mong muốn là mong muốn là vườn bưởi sai hơn nữa và đẹp hơn nữa sai hơn nữa đẹp hơn nữa và cũng khách cũng biết đến nhiều hơn để à, cho nó đắt hàng vâng và các bạn ơi à, bà Hồng ở đây bà Lê Thị à, Minh Hồng là người thì ở Minh Khai Hà Nội nhưng mà lại có một cái trang trại rất là xinh đẹp ở đây và cái trang trại này thì xung quanh lại là một cái có một cái hồ rất là rộng hồ nước rất rộng và nếu như mà biết đầu tư thì đây có thể là một khu sinh thái rất là tốt các bạn ạ mà mình đầu tư một số tiền vào đây thì đây có thể là một khu sinh thái miệt vườn rất tuyệt vời và bà Hồng cũng mong muốn là các bạn hãy đến đây trải nghiệm à, để được ngắm cái vườn bưởi xinh đẹp này à, cũng như là à, ở cái vùng này thì nó rất là mát và mùa hè nó rất là mát à, bởi vì ở gần đây nó đã có núi đá rồi nó rất là đây mát. là có cái sân gôn văn sơn đấy à có cái sân gôn văn sơn ạ à? vậy nên là trân trọng các bạn đến thăm vườn bưởi mà trồng theo <clears throat> hướng hữu cơ tức là cũng có sử dụng NPK nhưng mà rất ít và chủ yếu là đậu tương à, phân gà khoai mục đậu tương và à, phân bón sinh tân phát bắc giang à, thì bà hồng đã làm được trong hai năm qua và à, ở đây thì bưởi có thể khẳng định với các bạn là bưởi sạch hoàn toàn bưởi rất sạch năm nay sẽ không ờ, dùng ờ, NPK nữa vâng sẽ bỏ hẳn cái NPK bỏ hẳn NPK và mình đi theo hướng mình sẽ bón theo Mô hướng hữu cơ ờ, đậu tương với cá vâng đi theo hướng hữu cơ cho nên là các bạn muốn bưởi sạch bưởi con à, bưởi chất lượng cao thì mời các bạn đến đây và bà có thể chia sẻ với các bạn đi ạ à, địa chỉ cũng như là số điện thoại rồi các bà có lời mời như nào đến ờ, nếu đến trang trại thì ờ, trang trại tôi ở xóm hữu mỹ thôn văn mỹ và vâng. xóm hữu mỹ thôn văn mỹ xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ hà nội vâng. nhưng tôi cũng cắt mang về nhà Minh Khai ở Ờ, số 3 ngách 364 trên 3 Minh Khai gần ờ, khu Tham City ấy. Vâng. thì tôi bán lẻ đấy thì bán 20.000 một quả vâng. của nhà cho nên là cũng ờ, cũng không phải qua trung gian gì thì bán cũng giá cũng giá mềm bình thường thôi vâng. cái điện thoại của tôi là 094 208 2869 vâng. à, vậy các bạn ơi các bạn liên hệ với số điện thoại bà Hồng chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại đây để các bạn tiện liên hệ và nếu như các bạn đến thăm vườn bưởi thì mình có sẵn sàng đón tiếp không ạ <laughs> rất là vui khi vâng. được ờ, mọi được người đến đi ờ, thăm và <laughs> chơi và mua bưởi nữa vâng và nếu như các bạn đến đây thì các bạn sẽ được thưởng thức bưởi ngon bưởi sạch à, cũng như là được cái giá rất là mềm của nhà vườn và nhà vườn rất được mong muốn các bạn là đón tiếp các bạn à, nếu mà mua tại đây tôi còn bán rẻ nữa vâng nếu mà mua tại gốc thì rẻ hơn nữa rẻ hơn về Minh Khai thì tôi bán 20.000 một quả nhưng mà mua tại vườn thì tôi bán rẻ hơn vâng thế thì những bạn nào ở Thăm City nhé các bạn nhé nhà tôi thì cũng ở Thăm City và nếu như bạn nào mà đến ở ờ, Thăm City mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể đặt qua tôi để tôi có thể là à, sẽ kết nối với bà Hồng để ship hàng cho các bạn về Thăm City và nếu như bạn nào đến vườn thì sẽ có giá tốt hơn nữa để ưu tiên ưu đãi các bạn bởi vì là ở vùng này thì mặc dù là cách ờ, đường uh, Hà Nội đến đây khoảng 40 cây Vâng, cách đường mòn Hồ Chí Minh chỉ có khoảng độ hơn trăm mét hơn trăm mét thôi nhưng mà vườn bưởi lấp sau những cái dãy uh, uh, trang trại bên ngoài kia thế nên là vườn bưởi này uh, càng vào trong thì lại càng thấy sai càng thấy sai càng thấy đẹp và chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây à, nếu như các bạn thấy rằng video của chúng tôi hữu ích à, hay thì à, các bạn à, có thể liên hệ với tôi là Mít Minh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 6 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh à, và chúng tôi mong muốn các bạn hãy chia sẻ những video này đến mọi người thân để mọi người đều được dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang đạt được hiệu quả năng suất cao trong mùa vụ bưởi tới và à, cảm ơn bà Hồng chúc uh, gia đình mạnh khỏe và năm sang năm thì tôi ờ, kính chúc là vườn bưởi này sẽ thu được một tỷ ạ vâng à, cảm ơn à, công ty Tân Phát Bắc Giang là có sản phẩm tốt cho mọi người nông dân vâng ạ chào bà cảm ơn bạn